cột xả đây cũng đập dập thái nhỏ Đấy, cũng bỏ luôn vào đây rồi um, hành tỏi gừng mình cũng đập ờ, dập rồi, thái nhỏ luôn rồi bỏ ra và tiếp theo là cái phần ruột cá nhé bạn nhé ruột cá thì mình sơ chế sạch rồi mình ờ, thái nhỏ luôn ra Đấy, băm nhỏ nhé rồi mình cũng ờ, cho vào đây và tiếp theo là cho gia vị vào tiêu các bạn ơi. các bạn ờ, tiêu bạn xay nhỏ bỏ tiêu vào nhé rồi chút uh, mắm này Đấy, nhiều mắm này hạt nêm này mì chính nhé các bạn nhé rồi tất rồi ok rồi tất cả cái gia vị này các bạn trộn ờ, đều lên nhé Đấy. trộn đều lên bắt đầu là cho vào ừ, à, ướp với con cá này gia vị đây Đấy, mình à, cho vào cái bụng con cá này. mình lấy gia vị để cho vào bụng con cá này Đấy cho vào cái mang của cá này nữa Rồi bây giờ mình ờ, thực hiện xong ờ, cái cách ướp nha các bạn nhé. Bây giờ là mình ờ, trộn cái hỗn hợp rau này vào đây đầu tiên là cái quả đu đủ này các bạn lót xung quanh lót ở dưới đáy Đấy, nó không bị cháy xong Đấy, lót đáy đu đủ này ăn tốt mà Đấy, theo kiểu ờ, người mường mình ờ, độ ờ, hấp cá là làm như này như này các bạn nhé tiếp theo là cái lá các bạn lót cái lót tiếp theo của phần Đấy, tiếp theo lót cái lá đút đột xuống đấy, như vậy rồi à, những cái lá để cứu này lá đinh lăng này Đó. rồi và tiếp theo là con à, cá các bạn bên cá vào nha đấy hơi chặt rồi, nhấn nó xuống rồi tiếp tục lại lót thêm một uh, cái lượt uh, lá đu đủ nữa lót hết cái lá lót hết lá xuống là đinh lăng là đu đủ lót hết vào đây cho kín uh, lúc uh, chín là nó ngót xuống rồi ok